Thank you ai fit ngai pokoi mana tu imai ko si he ko si ete no fofunga makape kahimei he vai nei Katai fe unga ho o amana ki mana tu imai si anga puloto ho oto o nga aho moe po Te ahe i kai hawa ke ngalo te uma te ai i ho puloto Me mapu ai si i malau te anga ke ngoa si e kumanatu Isi o tahu ane paka papau Ko tue ulu angalo lewau E ikai teo hanu perauma Ko ove te kinami 我吗？ ai phết ngai cô coi mà na tu y mai cô si he cô si ete no fo funga makape kahi mei he vai mei he katai fe unga ho o amana ki mana tu i mai si anga anga em một He pua mahi no mai o o tau